rồi còn ở cái máy này nó có những bài tập cơ, ờ, cơ vai rất là lạ à. À. à. Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu muối Di Nguyễn Luxury Home Gym Chào mừng các bạn đến với chương trình tập luyện Lean Body tại Luxury Home Gym của Di Nguyễn Và ngày hôm nay Di Nguyễn sẽ thực hiện bài tập với hai nhóm cơ tương đối vừa và nhỏ đó là cơ vai và tay sau trên bốn cái thiết bị mỹ đế hai em lộn lộn lộn mỹ đế home gym luxury tại chạy nhiều xô quá các bạn nó lộn thôi chứ gì cho nó chọi nha đây là chiếc máy rất là quan trọng nha các bạn mình nói với các bạn đây là cái máy căn bản trong home gym luôn dành cho những bạn nào mà tiền yếu yếu á, thì tập trung mua máy này rồi xong rồi thời gian sau trúng lô trúng đề đó mua máy tiếp theo đó cái máy này cực kỳ quan trọng nha nó tập free quay tập trend tập cường độ cao rất là hiệu quả và nó cũng vừa túi tiền của chúng ta nếu mà không có nếu mà các bạn tập luyện ở những phòng gym à, xong á các bạn về mua home gym mà bạn không chơi cái dàn này là bạn tập free quay cũng được khởi động này không phải tập mất con tiên nha các bạn ôi

1, 2, 3 Up right roll đã quá đầu tiên là chúng ta bây giờ chúng ta duy nguyễn sẽ giới thiệu bạn trên cái máy cái máy này tập rất là đa năng nha các bạn nhưng mà tập ở home gym rất là tuyệt vời và rất nhiều bài tập nó đã cũ rồi dù không muốn nói nữa nhưng mà riêng máy này có một bài để tập cơ vai là xịn sò nhất luôn trong tất cả các máy ở đây á, thì nói chung là không phải là xịn sò nhất là máy máy kia cũng bằng nhưng mà mấy mấy kia nó có những cái bài tập truyền thống là tức là bạn vô phòng gym mà thấy là tập nhiều rồi rồi còn ở cái máy này nó có những bài tập ờ, cơ vai rất là lạ nó lạ thì tao phải trải nghiệm nó giống án không chứ sau này mốt rồi lỡ rồi bán máy đi rồi nó lấy rồi quay nè đầu tiên là chuột nha hai rồi à. 来呀！ cơ chế rise tập vai là phải rise cái máy này xin là để rise luôn các bạn ba ba ba ba ba tricep hút down giây làm khổ quá ha hai giây rồi các bạn làm khổ quá à. À. vậy nó không có view không nhìn cho nó tay giang rộng yêu em bằng tất cả đời thành công trên muôn ngã tình say diêm mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chạy trong bầu trời danh vọng theo tình ly duyên dành cho cuộc sống anh thả đam mê vào chốn phòng riêng bằng cả tình yêu khói óc và con tim tri thức chiều sâu có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ thơ biến tham vọng thành sự thật khát khao nhất đo đi nhất danh vọng nhất thành công nhất định gì lãng mạn em muốn không trong phòng diêm dẫu có đúng sai nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một đi xây dựng đời diêm mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay nguyện huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em xứng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo mộng mơ đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ thơ biến tham vọng thành sự thật khát khao nhất đi nhất danh vọng nhất thành công nhất định gì lãng mạn em muốn không trong phòng gym dẫu có đúng sai nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên Libo Stingray Trong cái vỏ nữa Cái cái chai uh, Libo trắng Cái chai Libo Stingray màu trắng á Ủa màu đen mà nó là Libo Stingray á Không có hộp nó giờ đen rồi Con mình nó nằm đó à Thôi cái gì tới nó tới nha bạn tập xong uống lẹ đó bụng quá mệt thiệt chứ phê phê thiệt mà mệt quá bao giờ uống quay phải uống chung với thằng tim hết đi steam ngày hai viên đủ điều rồi đó làm gì làm chứ phải giảm mở thôi nice serving yeah. Dạ. bột quay vô mắt qua khách sáo gì tầm này uống vô đỡ đói lắm mà giấu đi trời ơi để đây người ta biết tao hỏi mua hoài con nó đâu bán còn cây cắm hũ thôi anh uống ờ ok tạm biệt đó buổi cuối buổi cuối cùng quay cái giáo án limbody trong phòng game luôn rồi nha các bạn ngày mai là tới dự án photoshoot rất nhiều dự án bye bye